này được xuất xưởng vào tháng 8 năm 2016 bây giờ tôi sẽ test cho các bạn xem chức năng là khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa thì trước khi ờ, cái tên đầu tiên đó các bạn nên bấm phụ đề vào tiếng Việt ở dưới để chúng ta có thể à, hiểu rõ hơn biết à, tìm hiểu kỹ hơn rõ hơn những thông tin của bếp mà tôi giới thiệu cho các bạn đầu tiên tôi có thể cho các bạn xem cái chức năng là khóa ga siêu gió thổi làm tốc lượng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 dù công tắc nó đang mở này hiệu chức năng khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa chức năng thứ hai là chức năng khóa ga khi nước cạn nồi với chức năng này tôi sẽ dùng hai cái miếng sắt để thay thế mô phỏng cho hai miếng đáy nồi cái cái que cảm biến thông minh đó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 thời gian sạc á, là 16 tiếng thì nó sẽ đầy và khi mà các bạn sạc đầy các bạn sử dụng được khoảng từ 3 đến 4 tháng để sử dụng thì các bạn kéo hộp pin ở đây ra bếp sử dụng một cặp pin đại như thế này đây một cục pin sạc sẽ không thể nào mà lắp vừa vào được do đó chúng tôi có kèm một cái thanh lò xo để tăng chiều dài cho viên pin các bạn chỉ việc bẻ cong một đầu lò xo lên sau đó chúng ta móc vào cực dương của pin thôi pin có những ờ, cực dương chúng tôi làm dấu sẵn hai đầu rồi dấu cộng là cực dương và dấu trừ là cực âm cực dương có những cái lỗ nhỏ chúng ta móc vào để cố định cái thanh lò xo như thế này rồi chúng ta lắp vào hộp pin hộp pin thì nó có hai cái ký tự được in sẵn trong đó là dấu trừ và dấu cộng dấu trừ ở bên trong và dấu cộng ở bên ngoài tương thích với hai cực chúng ta lắp theo đi chang như vậy để một đầu của lò xo tiếp xúc với miếng thép ở trong hộp pin các bạn chú ý là chúng ta tránh lắp sai lắp đảo cực vì nếu để lâu ngày sẽ làm hỏng pin cũng như khi lắp sai bếp sẽ không hoạt động bếp lắp pin sạc vào sử dụng bình thường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 chúng ta cắm vào rồi cắm vào ổ điện để sạc thôi trên cục sạc nó có một cái đèn đèn báo đỏ tức là pin chưa có đầy các bạn nên sạc tiếp khi nào đèn chuyển có màu xanh đó, tức là pin đã đầy rồi các bạn có thể tháo ra các bạn vừa sạc vừa sử dụng hoặc là sạc qua đêm đều được hết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 các bạn có thể sử dụng được khoảng từ 5 cho đến 6 à. năm chúng tôi tặng các bạn thêm một cặp nữa để nhân đôi thời gian sử dụng thành 8 cho đến 10 năm hoặc trong thời gian sử dụng nó mà nó có bị hư hỏng thì các bạn cũng có đồ để thay không có lợ sợ không có kiềng để thay khi mà kiềng hỏng nữa bếp này nó chỉ là dòng bếp cơ bản nên nó thích hợp những chức năng tiện ích không có thích hợp nhiều cái chức năng tiện ích giúp cho các bạn nấu nướng cũng không có chức năng hẹn giờ tắt bếp thì nếu các bạn muốn hẹn giờ tắt bếp thì các bạn à, có thể mua kèm trên cái thiết bị hẹn giờ này giá là 80.000 một cái giá là 80.000 một cái đây để sử dụng nó rất là đơn giản các bạn chỉ việc lấy dây sạc cắm vào bếp rồi cắm cái cục sạc này vào cái thiết bị hẹn giờ này rồi chúng ta gài vào ổ các bạn tăng chỉnh tối đa được là 90 phút ở đây tôi sẽ để một phút để thử đó chúng tôi cấp lên bước cuối cùng là chúng ta lấy ra để cho bếp không còn nguồn điện nữa sau khi các thiết bị này hết giờ nó sẽ tự động ngắt điện các bạn có thể ờ, giờ bếp nấu nướng những món ăn mà chúng ta dự đoán được cái thời gian chính của nó ngoài ra nếu mà các bạn khi nấu nướng ngọn lửa của chúng ta nó bị đỏ thì có thể là do cái lượng tiết lưu ga không có ổn định thì chúng tôi có bán kèm một cái ờ, thiết bị van ga Namilus này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 bớt bên phải của tôi vừa mới khóa ga thực hiện chức năng khóa ga khi hết giờ thành công đấy thì công tắc đang mở ngoài ra chúng tôi cũng có bán một dòng pin cặp như thế này đây là pin zin theo bếp từ bên nhật về một cặp như thế này các bạn có thể sử dụng với bếp đó, là từ 4 cho đến 5 tháng giá bán là 50.000 một cặp